trời cao xanh ngát xanh ngát u kìa hai con hạt trắng bay về về nơi con trời cao xanh ngát

lợi rồi nè con lại con lại con lại ra ok